kíp giúp da trắng sáng cả đời không cần dùng mỹ phẩm kèm trộn. Nguyên liệu cần chuẩn bị 1 phần 2 hộp sữa chua không đường, nửa quả chanh tươi, một thìa mật ong. Công dụng Chanh tươi nổi tiếng với khả năng làm trắng da vô cùng thần kỳ, nhiều lượng vitamin C và axit citric dồi dào. Trong khi đó, hàm lượng dưỡng chất trong mật ong và sữa chua không đường sẽ giúp kiểm lại tính axit của chanh, đồng thời tăng cường độ ẩm, giúp da mềm mại, sáng mịn từ bên trong. Thực hiện, đổ sữa chua sang một cái bát nhỏ, vắt thêm nước cốt chanh và mật ong đã chuẩn bị vào, khuấy đều thành hỗn hợp sệt sệt đồng nhất. Bạn có thể dùng hỗn hợp này để vừa dưỡng trắng da mặt vừa làm trắng da toàn thân hiệu quả. Cách sử dụng với da mặt Bạn dùng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn trên da và kích thích lỗ chân lông giãn nở. Sau đó, dùng 1 đến 2 thìa hỗn hợp trên thoa đều lên da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 Sau khi tẩy da chết xong, bạn thoa đều hỗn hợp chanh, sữa chua, mật ong ở trên khắp toàn thân, massage kỹ hơn ở những vùng da sần sừ như gáy, đầu gối, khử tay, khử chân, lưu lại khoảng 20 phút thì tắm với nước sạch. Tương tự như da mặt, mỗi tuần bạn thực hiện 2 đến 3 lần để mang lại hiệu quả dưỡng da tốt nhất. Lưu ý, đừng quên thoa kem chống nắng và che chắn cẩn thận khi phải ra ngoài và tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video bí kíp giúp da trắng sáng cả đời không cần dùng mỹ phẩm kém trộn. 5 cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà vô cùng đơn giản. Trứng gà không chỉ là một thực phẩm bổ dưỡng mà nó còn có thể làm mặt nạ dưỡng da. Trong video sau đây, mình xin chia sẻ 5 cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà vô cùng đơn giản mà bất kỳ ai cũng làm được tại nhà. 1. Cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà và chanh Chanh chứa nhiều axit, chủ yếu là axit citric, giúp làm bong chóc các lớp tế bào da chết, loại bỏ bã nhờn và bụi bẩn, từ đó làm da trắng sáng hơn, sạch mịn hơn và ngăn ngừa mụn trứng cá xuất hiện. Đây là một mặt nạ cực kỳ thích hợp với những bạn gái nào sở hữu làn da nhờn, da dầu, da mụn và có nhiều vết thâm. Công thức một lòng trắng trứng gà 3 đến 4 muỗng nước cốt chanh Cách làm Đánh tan lòng trắng trứng gà cho đến khi sủi bọt thì thêm nước chanh vào khuấy đều Thoa đều lên da mặt, massage nhẹ nhàng Để khoảng 5 đến 10 phút sau đó rửa lại với nước ấm Lau khô và dưỡng ẩm Lưu ý, chỉ nên đắp mặt nạ này trong 1 đến 2 lần một tuần mà thôi vì mặt nạ này dễ làm khô da nên đắp mặt nạ vào buổi chiều hoặc tối trước khi đi ngủ, không đi ra trời nắng ngay sau khi đắp mặt nạ này. 2. Cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà và sữa tươi Sữa tươi có tính tẩy nhẹ nhờ vào axit lactic, từ đó giúp làm trắng da và làm sạch da hơn. Ngoài ra nhờ vào lượng chất béo cao nên nó giúp da mềm mại, mịn màng. Loại mặt nạ này thích hợp với tất cả các loại da, trừ những người có tiền sử dị ứng với sữa. Công thức: một lòng trắng hoặc lòng đỏ trứng gà, 3 muỗng sữa tươi không đường Cách làm, đánh tan quả trứng gà, sau đó trộn đều với sữa tươi, thoa lên da mặt, massage nhẹ nhàng, đợi trong khoảng 10 đến 15 phút, rửa mặt lại với nước ấm, lau khô bằng khăn mềm và dưỡng ẩm với loại kem ưa thích. Lưu ý, với người có làn da khô nên chọn lòng đỏ trứng, với người có làn da nhờn nên chọn lòng trắng trứng. Có thể thay thế sữa tươi bằng sữa chua, đừng quên chọn loại không đường. Đắp mặt nạ này khoảng 2 đến 3 lần một tuần trước khi đi ngủ là được. 3. Cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà và mật ong Mật ong là một nguyên liệu tự nhiên có tính kháng khuẩn cao, giúp ngăn ngừa và điều trị mụn trứng cá. Ngoài ra mật ong cũng giúp làm sạch da, làm sáng da hơn là do khi ẩm nó bám dính lấy lớp bã nhờn, bụi bẩn và tế bào da chết, còn khi khô lại, lột mật ong đi cũng sẽ lột luôn chúng. Mật ong cũng giữ ẩm cho da rất tốt, giúp da mịn màng và mềm mại hơn. Mặt nạ này thích hợp cho da khô, da mụn và da đen sạm, nhiều vết thâm nám. Công thức một lòng đỏ trứng gà, một muỗng mật ong nguyên chất. Cách làm, trộn đều trứng với mật ong với nhau, sau đó thoa hỗn hợp này lên da mặt, đợi khoảng 10 đến 15 phút. Rửa mặt lại với nước ấm, lau khô và dưỡng ẩm. Lưu ý, hỗn hợp còn thừa có thể để trong ngăn mát tủ lạnh trong vòng 1 tuần, nên đắp mặt nạ này 1 đến 2 lần một tuần là đủ. 4. Cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà và dầu ô liu Dầu ô liu chứa rất nhiều chất béo lành mạnh, giúp giữ ẩm cho da và làm da mặt thêm mịn màng, không bị sần sùi, bong chóc. Ngoài ra trong dầu ô liu còn chứa nhiều vitamin E, một chất chống oxy hóa mạnh, giúp ngăn ngừa lão hóa sớm. Mặt nạ này thích hợp cho người có làn da khô, da sần sùi và nhiều nếp nhăn. Công thức: một lòng trắng trứng gà, hai muỗng dầu ô liu. Cách làm, trộn đều trứng và dầu ô lưu trong một chiếc bát nhỏ, sau đó thoa đều khắp khuôn mặt, để yên trong khoảng 10 phút, rửa sạch mặt lại với nước ấm, lau khô và dưỡng ẩm ngay sau đó. Lưu ý, nên đắp mặt nạ này 2 đến 3 lần một tuần, hỗn hợp còn thừa có thể bảo quản tốt trong tủ lạnh. Người có làn da bị mụn nên cẩn thận vì từng có báo cáo nghiên cứu cho thấy dầu ô lưu có thể gây kích ứng da, khiến da bị nổi mụn nhiều hơn. 5. Cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà và bơ Trái bơ là một thực phẩm siêu dinh dưỡng với rất nhiều chất béo lành mạnh, các vitamin và khoáng chất tốt cho làn da nói riêng và cơ thể nói chung. Mặt nạ này thích hợp cho người có làn da khô và có nhiều nếp nhăn. Công thức: một quả trứng gà, 1 phần tư trái bơ chín. Cách làm: Xăm nhuyễn trái bơ trong một cái bát, thêm trứng gà vào trộn đều lên. Đắp hỗn hợp này lên da mặt Đợi khoảng 10 đến 15 phút rồi rửa lại với nước ấm, lau khô và dưỡng ẩm. Lưu ý, nên đắp mặt nạ này 2 đến 3 lần một tuần vào buổi tối trước khi đi ngủ. Do mặt nạ này khá rơi vãi, do đó bạn nên đắp mặt nạ trong nhà tắm hoặc nhà bếp. Mỗi người sở hữu một làn da khác biệt, vì thế không phải mặt nạ nào cũng hợp. Hãy luôn thử nghiệm trước khi dùng hoàn toàn. Chúc các bạn thành công với các cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà này nhé. Bạn vừa xem xong video 5 cách làm đẹp da mặt bằng trứng gà vô cùng đơn giản. Cách uống và bôi vitamin E khiến da trắng hồng bật ba tông chỉ sau một tuần. Không phải ai cũng biết cách làm đẹp bằng vitamin E đâu nhé. Vitamin E vốn được xem như một loại thần dược giúp chị em giữ gìn nhan sắc cũng như duy trì được nét thanh xuân của mình. Việc bổ sung vitamin E hàng ngày sẽ giúp phái đẹp nhanh chóng có được một làn da mịn màng, trắng sáng và căng tràn sức sống. Nhưng sử dụng vitamin E như thế nào để đạt được hiệu quả chăm sóc da một cách tốt nhất thì không phải ai cũng biết. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn cụ thể về cách uống và bôi vitamin E để bạn có được làn da như mong muốn. Uống vitamin E đúng cách Vitamin E là một trong những chất nằm trong nhóm vitamin. Nhóm vitamin có tính chất góp phần rất quan trọng trong quá trình giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại sự sản xuất dư thừa từ gốc tự do, chống lại quá trình chết tế bào, kìm hãm quá trình lão hóa da, giúp làn da thêm mịn màng. Ngoài ra còn có nhiều công dụng khác giúp nâng cao sức khỏe của con người. Về cơ bản, có hai loại vitamin E là vitamin E có nguồn gốc tự nhiên và vitamin E có nguồn gốc tổng hợp. Nếu bạn muốn bổ sung vitamin E có nguồn gốc tự nhiên, hãy sử dụng hàng ngày các thực phẩm như lúa mạch, ngô, đậu và các loại quả có dầu như hướng dương, dừa để cơ thể hấp thụ loại vitamin này một cách tốt nhất. Còn sử dụng vitamin E có nguồn gốc tổng hợp thì bạn nên uống một viên một ngày sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Cứ uống liên tục và đều đặn như vậy trong vòng 3 tháng, sau đó nghỉ khoảng 2 tháng, lại tiếp tục Uống để ngăn ngừa lão hóa da, xóa mở nếp nhăn, loại bỏ nám da một cách tự nhiên và hiệu quả nhất mà không sợ quá liều gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Và khi sử dụng vitamin E, nguồn gốc tổng hợp, hãy lựa chọn những nhà cung cấp đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu thông trên thị trường để đảm bảo chất lượng sử dụng đạt được tốt nhất. Bôi vitamin E đúng cách Song song với việc uống vitamin E, bạn hãy bôi nó theo cách này để đạt được hiệu quả chăm sóc da như ý. Nguyên liệu cần có một viên vitamin E Cách sử dụng Bước 1 Vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng sữa rửa mặt với nước ấm như bình thường Nếu bạn sử dụng mỹ phẩm, hãy dùng nước tẩy trang chuyên dụng để lấy sạch chúng Giúp làn da luôn được thông thoáng Bước 2 Lấy một bát nước nóng pha một níu muối nhỏ, dùng để xông hơi mặt trong vòng từ 3 đến 5 phút. Điều này giúp các mạch máu được lưu thông để việc hấp thụ các dưỡng chất từ vitamin E đạt hiệu quả cao nhất. Bước 3 sau đó trích lấy phần dịch bên trong viên nang vitamin E, thoa đều lên làn da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Bước 4. Nằm thư giãn thêm 15 phút để làn da hấp thụ dưỡng chất, rồi rửa sạch bằng nước sữa rửa mặt. Bước 5. Cuối cùng, dùng một chiếc khăn thấm nước lạnh lau sạch lại làn da thêm một lần nữa để lấy sạch lớp vitamin E trên da, tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Bạn đừng quá lo, vì nghĩ không thể rửa sạch dịch vitamin E trên mặt sẽ gây mụn trên da, vì chỉ cần lau sạch làn da bằng khăn mặt như bình thường là đã có thể lấy sạch chúng đi rồi. Sử dụng đều đặn từ 2 đến 3 lần một tuần. Chỉ sau một tuần, bạn sẽ thấy làn da dần trở nên trắng sáng, các vết chân chim biến mất, sạm da mờ dần, da từ đó cũng căng bóng và mịn hơn rất nhiều. Bạn vừa xem xong video, cách uống và bôi vitamin E khiến da trắng hồng, bật ba tông chỉ sau một tuần. Một hũ sữa chua, ba cách lột da đen nhẻm hòa trắng bóc, căng mịn chỉ sau một đêm. Không cần thoa kem, bạn cũng có được làn da mịn màng, căng sáng tự nhiên ngay lập tức nếu áp dụng công thức làm đẹp thần kỳ từ sữa chua dưới đây. 1. Hỗn hợp dưỡng trắng da mặt nhờ sữa chua cộng lòng trắng trứng. Nguyên liệu: một lòng trắng trứng gà, 3 thìa sữa chua không đường, một thìa mật ong nguyên chất, bát và thìa. Cách làm: Cách lòng đỏ trứng và giữ lấy lòng trắng trứng gà rồi bỏ vào hai bát riêng biệt. Trộn đều sữa chua, mật ong vào bát có chứa lòng trắng trứng. Dùng thìa khuấy đều tay, giúp các nguyên liệu được hòa quyện vào nhau. 2. Công thức tắm trắng da từ sữa chua cộng bột yến mạch cộng sữa tươi. Nguyên liệu: một hộp sữa chua, 5 thìa bột yến mạch, 100ml sữa tươi không đường, 2 thìa dầu dừa nguyên chất, bát và thìa. Cách làm: các nguyên liệu sau khi đã chuẩn bị xong, bạn cho tất cả ra một chiếc bát, dùng thiêu khuấy đều tay trong 3 phút, ta sẽ thu được một hỗn hợp tằm trắng da hiệu quả. 3. Tằm trắng da bằng hỗn hợp sữa chua cộng bột nghệ, cộng mật ong, cộng chanh. Nguyên liệu: một hộp sữa chua không đường, 5 thìa tinh bột nghệ vàng, 2 thìa mật ong nguyên chất, 1 thìa nước cốt chanh, 2 thìa dầu dừa hoặc dầu ô liu, bát và thìa. Cách làm: Trộn đều sữa chua, bột nghệ vàng, nước cốt chanh, dầu dừa và mật ong trong 2 phút Ta sẽ thu được một hỗn hợp đồng nhất Cách dùng cho cả ba công thức dưỡng da đã kể trên Bước 1 để chăm sóc da đạt hiệu quả cao nhất, trước hết bạn dùng nước ấm làm sạch da như bình thường, giúp các lỗ chân lông được thông thoáng đồng thời loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn. Bước 2. Tiếp đó bạn dùng thìa hoặc sử dụng các đầu ngón tay thoa đều một trong ba hỗn hợp vừa chuẩn bị lên da, kết hợp massage trong 5 phút, giúp các dưỡng chất hấp thụ một cách triệt để. Bước 3. Nghỉ ngơi thư giãn trong khoảng 30 phút. Khi thấy hỗn hợp đã khô tự nhiên, bạn dùng nước sạch rửa lại như bình thường. Bước 4. Dùng hai viên đá nhỏ trà nhẹ lên da theo chuyển động tròn, giúp các lỗ chân lông xe khít một cách hoàn toàn. Với phương pháp dưỡng trắng da này, bạn nên áp dụng thường xuyên trong khoảng 2 tuần, mỗi tuần thực hiện từ 2 đến 3 lần sẽ giúp mọi người có được làn da trắng hồng, mịn màng tự nhiên. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video một hũ sữa chua, ba cách lột da đền nỉm hóa trắng bóc, căng mịn chỉ sau một đêm.